sanh nghiệp à, ba kỳ xứng dưỡng cùng à, ta biến à, pháp giới à, quá hiền vị lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thường điều á ngự bổn sư thính ca mâu ni phật đường á lai hạ sinh á di lặng tôn á phật đại trí văn thù sư á lời bồ tát á đại hành phổ minh sơn hồi thượng phật bồ tát chi tâm ma định lễ nam mô tây phương à, giáo à, chủ cưng à, làng thế giới đại từ đại bi a đại hải chúng bồ tát chi tâm định ờ, định 香啊，地。 và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân à, điều giác Ramadan dấu ở cõi tùng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 mỗi niệm diện được vô lượng tội à, thắng tiến đến bồ đề à, mau thành tựu chính giác dẫn hẳn đường sinh tử à, thường an chú tình chi tâm định lễ ơi đầu à, đà tôn giả à, đời À, tâm à, định à, lễ ơi để nhân trí tuệ tôn giả xa lời chi à, tâm à, định à, lễ để nhân thần thông tôn giả mùng kiều chi à, tâm à, định à, lễ để nhân đa tâm à, định à, lễ ơi à, để nhân chỉ dưới tôn giả hữu ba ly chỉ tâm định lễ đề nhân dài không tôn giả tu bồ đề chi tâm định lễ ơi để nhân thuyền chi tâm định lễ ơi để nhân thiên tâm định lệ sông hồng gây nên từ trước đến nay Santo chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi chiến biến xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dầm tan áo phiền xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nghèo an thiên xin nguyện sống sám hối nghiệp chướng năm là tùy hỷ công đức à, sáu là thịnh phật chuyển pháp à, bảy là thịnh phật chủ thế tám là thường theo học phật à, chín là hằng thuần chúng sinh mười là hồi hướng khắp tân toàn phụng nguyện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 归。